bây giờ là sáng hôm nay mình học bài kinh thứ thứ tư yeah. Dạ. thời gian qua vun vút thời gian qua vun vút nếu mà một cuốn thế này một cuốn 500 trang mà mình học có nửa cuốn thì một nửa là Pali đó, thì thời gian không quá lâu yeah. Dạ. tôi mong rằng à, bà con à, sau một thời gian mà học xong năm cuốn này thì nó một nó một cũng một cái kiểu giống như cái bằng cấp của mình vậy đó cái là mỗi lần mình mình nhìn vô tủ mình biết là mình đã xong năm cuốn đó rồi à, <laughs> năm sau năm cuốn đó làm phật tử à, mình là phật tử trong 5 năm 10 năm 20 năm những cần biết nhưng mà ít ra cái bộ đó mình đã nghe xong cái bộ đó ờ, nó cũng là cái điều đáng khích lệ ừ, đáng khích lệ sáng nay chúng ta học bài kinh ờ, thứ tư đó là bài kinh cách cha nên có tác cái bài kinh này cũng là một trong những bài kinh nổi tiếng của Phật giáo bà con vào trong internet á, vào google bà con đánh cái chữ chữ đánh cái tên kinh á bà con đánh chữ là cách cha nơi có tá à, thì bà con sẽ thấy rằng bài kinh là bài kinh rất là nổi tiếng trong cái giới tây phương họ tìm đến Phật pháp thì, thì trong số là khoảng hai chục bài đó toàn kinh điển mình đó, mà trong có, có khoảng hai chục bài mà được người Tây họ nhắc tới nhiều trong đó có bài kinh này ừ. rồi à, ngày cách cha nên có tá, ngày cách cha nên có tá, ngày đến thì gặp phật rồi ngày hỏi đức phật thì chưa con nghe người ta nói cứ chánh kiến chánh kiến hoài mà chánh kiến là làm sao đây là cái chỉ riêng cái cái cái cái đoạn này không đó là mình thấy nó lớn chuyện rồi là hầu hết hầu hết phật tử mình đấy không có cái thói quen này có nghĩa là biết thắc mắc những cái từ ngữ mà mình vẫn nghe thậm chí mình vẫn nói thường ngày ở nhà ở chùa ờ, nói chưa nói để nói vậy thôi chứ còn ừ, không có để ý tôi nó nó làm sao tôi ví dụ ví dụ như cái chữ nhiều lần tôi nói ví dụ như mình nói cái chữ mình đi nhờ đó mình nhờ xe đi nhờ tàu á mình có rất là nhiều người tôi nghe họ nói là là có có gian nhưng mà thật là quá quá giang quá là qua quá giang là qua sông có nghĩa là tôi không có đi xa tôi chỉ đi có qua sông thôi tức nghĩa là điên đoạn thôi mà nhiều người cứ là có giang là một thứ hai đó là cái trái mà cái trái trái mình kia trái dưa đắng ấy, thì rất là nhiều người Việt Nam ấy, kêu là hủ hủ qua có người kêu khổ qua mà khổ thì đúng hơn bởi vì qua đó là dưa mà khổ là đắng ừ, khổ qua là dưa đắng còn hủ hủ là thối là mộc cho nên nó hủ qua là dưa thúi dưa đã hư rồi không ăn được à, mà cái kêu hủ qua mà rất là nhiều chữ à, hoặc là ví dụ như là ờ, tam sầu bạch sát à, tam sầu bạch sát còn à, tâm sầu bạch sát có nghĩa là ờ, còn có người kêu tam sầu có người kêu là tâm sầu có người kêu bạch sát có người kêu bạch phát mà thật ra là tâm sầu bạch phát à, tâm sầu nghe cái lòng nó buồn thì tóc nó trắng tóc nó bạc à, giống như ngủ tử tư mà lo chuyện nước một đêm sáng ngày đầu tóc trắng ví dụ như vậy à, thì là, là tâm sầu bạch phát mà như nhiều người cứ là, là, là, là tam sầu bạch sát là ba lần sầu cái ngữ trắng sát nhiều <laughs> <laughs> đại khái nhiều lắm nhiều và nhiều lắm có nghĩa là nếu mà tôi ngồi tôi lục ra chắc tôi nghĩ chắc phải vài chục chữ nếu nghe người ta nói mà nghe không không có rõ rồi cái suốt đời dạ, cứ là xài mà không cần biết nghĩa đây là cái chuyện rất là bậy không ông ờ, Lê Ngọc Trụ Lê Văn Đức và Vương Hồng Sển một cách rất là ngẫu nhiên hay là do mà ông từng có một cuộc gặp mặt ở đâu đó ừ, cái chuyện đó tôi không biết mà tôi chỉ biết là ba ông này trong ba bài viết khác nhau đều có chung một đề nghị đó là người Việt Nam khi viết khi nói chữ gì chịu khó tra từ điển nếu mà mình không chắc thì nên tra từ điển bởi vì ờ, mình mình ờ, Mỹ con con câu thế này là tôi biết được anh thông qua cái từ vựng mà anh sử dụng cái câu nó nghe rất là kỳ nhưng mà nó đúng tôi biết được anh một phần là qua cái ờ, từ vựng mà anh sử dụng có nghĩa là nó có những cái chữ mà lẽ ra nó có cái từ sang hơn mà chính xác hơn thì mình lại xài cái chữ rẻ tiền hơn dễ hiểu lầm hơn ví dụ như vậy ừ, chưa kể là cái người nào biết nhiều thuật ngữ chừng nào thì người đó cái kiến thức chuyên môn họ càng nhiều chuyện đó đây là cái chuyện mà tôi nghĩ rằng nó chính xác một ngàn phần trăm cái người nào mà trong cái ngôn ngữ sử dụng thường ngày ấy, mà nó càng nhiều thuật ngữ mà ở đây phải nói là xài cho đúng rồi nha chứ xài thằng bậy là không được nha xài cho đúng rồi à, thuật ngữ càng nhiều thì người đó kiến, kiến thức chuyên môn càng nhiều ở ờ, à, quên đấy tôi nhớ tôi có nghe một người nói thế này à, là bất đắc kỳ tử tôi mới làm chuyện đó người ta là bất đắc dĩ à, <laughs> mà có người nói như vậy có người đó bất đắc kỳ tử à. rồi hoặc mình bắt trước nghe người ta nói môn đăng hộ đối mà biết môn đăng hộ đối là sao trước nói mà tới chết cũng biết chữ môn đăng hộ đối làm sao đây thì ở đây cũng vậy ngày các cha nó có tá ngày thường ngày trong cái đối thoại đàm luận qua lại ừ, với chư tăng với phật tử nghe nhiều người nói ừ, chánh kiến chánh kiến và ngài phải như mình ngài muốn được nghe chính đức phật giải thích chánh kiến là cái gì thì ở đây tôi nhắc lại chánh kiến cái chữ chánh kiến nó có rất là nhiều rất là nhiều định nghĩa à, tùy chỗ chánh định nghĩa nào cũng đúng hết nhưng mà có chỗ định nghĩa ở trong gì đó chẳng hạn như trong bài đế phân biệt thì chánh kiến này được định nghĩa là cái trí tuệ à, mà thấy được bốn đế à, thấy được à, mọi hiện hữu đời là khổ đó là thấy khổ đế thấy được rằng à, là đam mê trong khổ chính là nguồn tạo ra khổ mới như vậy là thấy là tập đế cái thấy thứ ba là thấy rằng à, là cứu cánh thoát khổ dứt khoát phải là vắng mặt tha mái niềm đam mê trong khổ và người liên tục thường xuyên thường trực sống bằng ba cái nhận thức này nè chính là đạo đấy ừ. bởi vì cái tứ niệm xứ nó là cái hành trình để mà nhận diện khổ và nguyên nhân khổ tứ niệm xứ nó là cảm cái nó chỉ là cái hành trình nhận diện khổ và nguyên nhân khổ ờ, cái chánh niệm của mình trong từng cái khoảnh khắc ừ, đi đứng nằm ngồi nó cũng chỉ là cái hành trình phát hiện và nhận diện khổ và nguyên nhân sanh khổ ừ chỉ vậy thôi à, có chỗ định nghĩa chánh kiến là trí tuệ và bốn đế nhưng mà ở đây đó thì đức phật định nghĩa khác nhưng mà nội dung y chang vậy à, này cách chanh á thế giới này phần lớn là y cứ vào cái chủ trương nhị biên với hai quan điểm cực đoan có và không ừ. mà ai mà không bị cái đó đó không bị kẹt vào trong cái, cái, cái gọi là lưỡng cực những cái nhận thức đó đó những lưỡng lưỡng cực là nhị biên là tức là một là lệch về bên đây hai là lệch về bên kia thì người đó được gọi là chánh kiến thì thế nào là nhị biên ngài nói rằng thế giới này nó do cái gì ở trong bản Pali gọi là cái gì ta ở trong bản Pali nó gọi là ừ, à, do cái gì ta Upa Upa Dana Pinivi Samanipan Thu có nghĩa là do bị trói buộc ừ, trói buộc ở trong cái Upa Upa Dana Pinivi Sa có nghĩa là thành kiến hay là định kiến đó là bản Pali bản chánh tạng nhưng mà trong bản chú giải đó thì giải thích là cái vũ ba vũ ba đa nó sao? nó có nghĩa là ái tha mái và tà kiến do cái tha mái và tà kiến tha mái nghĩa là thích thích cái này thích cái kia thích trong sách thinh khí vị xúc pháp à, thích trong những cái mình thấy nghe ngửi nếm đụng và suy tư do mình thích trong đó cộng với cái tà kiến à, tà kiến nghĩa là không có thấy đúng sự thật à, mà tà kiến là sao là kiến không là, là cái nghĩa là không có thấy đúng đắn hai chuyện sau đây một không thấy rằng mọi thứ do duyên mà có hễ còn duyên thì nó còn à, à, hết duyên thì nó hết cái thứ hai là không thấy được rằng mọi thứ đã có rồi thì dứt khoát phải mất đi do không có được hai cái nhận thức này cho nên mới gọi là tà kiến không đã thích mà cộng với tà kiến nữa thì hai cái đó nó cộng lại gọi là út ba với ba đa nó phải đi về sát không đây là định kiến thiên kiến hay là thành kiến ừ à, thì do tha mái và tà kiến cái này tôi giảng là giảng dựa trên sớ giải nha áp tắc tha nó tránh sớ chứ tuyệt đối đại kỵ là giảng kinh mà bằng cái, ờ, cái tư kiến riêng là một thứ hai đó là giảng kinh bằng cách đó là ờ, gọi là vận dụng cái, cái, cái từ ngữ hán việt kiến thức hán việt còn nếu mà nếu mình là người anh người mỹ thì mình tận dụng cái kiến thức tiếng anh tiếng đức của mình để mà mình giảng kinh thì chết không được không có được bởi vì kinh điển là cái gọi là gọi là kết tinh của tuệ giác một bậc giác ngộ thì không thể nào mà mình đem cái cái cái cái cái, cái nông cạn là thiển cận của mình để mà mình lý giải được phải nói như vậy ừ. thì trong trong trong sư giải nói thế này khi ngài cách cha nói ngài hỏi đức phật á, chánh kiến là sao thì ở đây tôi nói nội dung cho quý vị dễ nghe rồi xong các vị mới đọc chánh kinh sao ngài cách cha nói ngài hỏi chánh kiến làm sao thì đức phật ngài giải thích chánh kiến là cái người mà không có bị kẹt vào hai cái thành kiến hai cái định kiến sẽ đây một là có hay là không có là sao tin rằng có một cái tôi tin rằng có cái của tôi tin rằng có ông nghe tin rằng có bà b tin rằng có hạnh phúc và đau khổ tin rằng có đẹp có xấu có dài có ngắn có trắng có đen có cao có thấp có trong có ngoài có trên có dưới có xa có gần có mau có chậm đó, tin là có mấy cái đó đó gọi là gọi là, gọi là tin có kiếp trước tin có kiếp sau nhưng có đến kèm một cái là có kiếp trước nhưng mà có một cái tôi ở kiếp trước và có một cái tôi ở kiếp sau có một cái tôi ngay trong đời hiện tại tin là có mà tin kiểu đó đó tin là có mà đính kèm với một cái nhận thức như vậy đó ừ, làm được hoặc ờ, là chủ trương mọi thứ là không có nghĩa là cái không có gì hết không thiện ác không kiếp trước không kiếp sau không luân hồi không quả báo không có ai chứng thánh không có người giác ngộ không có khổ tập diệt đạo gì hết chỉ chỉ đơn giản cho rằng không mà không hiểu không làm sao thì là tà kiến nhớ nha trong đây trong chú giải nó rất rõ cho rằng mọi thứ là có hết cái gì cho có cái gì cũng có có ông nga có bà b có tôi có nó có chúng tôi có bọn họ có các anh à, mà cho rằng tất cả là có và đính kèm với một cái nhận thức ngã chấp như vậy đó thì được gọi là có quan điểm một gọi là cho rằng mọi thứ là có là vậy còn quan điểm không là như nãy tôi nói đó tức là vẫn chấp ngã cho rằng không có tôi không có linh hồn nhưng mà đi xa hơn nữa cái không ở đây không có phải là do họ hiểu lý vô ngã lý duyên khởi mà cái không đây có nghĩa là vì họ không chứng minh được cái có thế là họ cho là không cái này rất là bậy nha chữ không cái này phải định nghĩa lại thì thế là ngài nói thế này ai bằng chánh trí thấy được chính xác cái tập khởi của thế giới thì không thể nói rằng thế giới này là không ai bằng chánh trí thấy được chính xác đây có chữ chánh chỉ có chữ chính xác nha nghĩa là đúng đắn đó sự hoại diệt của thế giới thì không thể nói rằng thế giới này là là là, là, là không có phải không à, là là có bây giờ trong chú giải mới nói thế này cái cái cái thế giới tập khởi á cái tập khởi của thế giới là gì trong chú giải nói gọi là duyên khởi mà chiều xuôi lô cá đô tá đó tức là cái, cái sự hoại diệt của thế giới chính là duyên khởi chiều ngược làm sao giờ nghe nè ai hiểu được lý duyên khởi chiều ngược và chiều xuôi và chiều ngược thì người đó không có nông nổi chuyển cận mà phán rằng mọi thứ là có hay là không mà ở đây phải định nghĩa nếu mà nói có đó là có như thế nào mà không là phải hiểu chuyện không như thế nào còn nếu miệng cứ nói có hoặc cứ nói không mà không hiểu gì hết thì sẽ bị mắc vào cái gọi là định kiến thành kiến biên kiến tà kiến nhớ nha hai chữ đó anh có quyền xài không có cấm nhưng mà với điều kiện anh phải định nghĩa lại thế nào là cái duyên ờ, duyên duyên sở mà chịu xuôi tức là do cái này có mà cái kia có do cái này xanh mà cái kia xanh thì cái đó gọi là duyên khởi mà chiều xuôi còn cái duyên khởi chiều ngược làm sao do cái này sanh mà à, do cái này diệt nên cái kia diệt do cái này không có nên cái kia không có phải hiểu như vậy có nghĩa là nói khó hay không là phải phải gắn cái chữ duyên vào trong đó bây giờ duyên khởi chiều xuôi là sao do vô minh trong bốn đế đây cho nên mới dẫn đến cái chuyện trốn khổ tìm vui bằng cách làm các nghiệp thiện ác do các nghiệp thiện ác đó là gọi là vô minh duyên hành đó do các nghiệp thiện ác mới có tâm đầu thai đó do có tâm đầu thai nên mới có cái chuyện sanh vào trong các cái cảnh giới à, mà có đủ lục căn hay không à, tại có những cảnh giới không đủ lục căn do có lục căn thì mới có sáu xúc có nghĩa là cái sự tiếp xúc giữa sáu căn và sáu trần do có sáu xúc mới có sáu thọ có nghĩa là cái cảm giác lúc mà sáu căn nó biết sáu trần lúc mắt tai mũi lưỡi nó biết sắc thình khí địa xúc à, do có tiếp xúc nó mới có sáu thọ do thọ nó mới có ái do nó có cảm giác nó mới có thích mà thích cái này nó có hai đây thích cái này nó có chỗ mình có nhiều cách phân tích bây giờ trước hết là mình phải nói thích của hai trước rồi mình mới thích mình mới kể thì cách khác thích của hai là sao thích định ngay đây nghĩa là muốn không muốn có hai trường hợp muốn có cái này muốn có cái kia muốn không có cái này muốn không có cái kia cả hai đều là muốn hết vậy nhớ nha khổ quá muốn hết khổ nóng nực ngưa ngay muốn không có nóng nực ngưa ngay nữa đó cũng là muốn rồi cái muốn thứ hai là muốn được êm ấm muốn được ngon miệng muốn được đẹp mắt sướng lỗ tai sướng cái lỗ mũi sướng cái miệng không sướng cái thanh không thì cái đó được cũng gọi là muốn muốn có cái gì đó và muốn không có cái gì đó thì cả hai cái đó đều được gọi là ái thì đó là một cách phân tích cái phân tích thứ hai ái kể từ cảnh giới nó gồm có ba tức là ái đam mê trong cái gọi là đời sống vật chất cái thứ hai là ái đam mê ở trong các cái cảnh giới thiền định đó mà trong cảnh giới thiền định nó lại chia có hai đó là sắc và vô sắc có nghĩa là cái có cảnh giới thiền định mà của cái người còn có cái thân tướng có, có cảnh giới của trụ xứ vì đó gọi là thiền sạch giới à, cái đề mục tu thiền nó cũng là, là vật chất ví dụ như là đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng à, nhờ tu mấy cái đề mục này mới về được cái cõi uh, thiền sắc giới nhưng mà nó có những chúng sanh mà đắc thiền sắc giới xong họ chán họ chán cái vật chất họ muốn dứt bỏ triệt để rốt ráo tuyệt đối vật chất thế là trên nền tảng nha trên nền tảng thiền sắc giới họ đắc thiền sắc giới xong thì họ mới chuyển hướng họ muốn đi về cảnh giới nào mà đừng có thanh sát chỉ có tâm thôi thế là họ tu tập các cái tận thiền vô sắc họ đi về các cõi vô sắc kêu là cõi thật ra ở đó không có ai hết không có cõi cũng không có người à, lúc đó họ chỉ an trú ở trong cái cái cảnh giới tâm linh đó thôi chứ ở đó không có họ đây không có người đã đó vô sắc mà cũng người không cõi nhưng mà nói cái này họ bà con nổi điên lên à, đốt nhà đó ừ, cho nên nhiều khi tôi tránh tôi không có nói đến mấy cái vụ mà nó chi ly gì dễ khùng lắm muốn đào sâu thì những cái cái cái, cái, một số ít mà muốn đào sâu là phải học Adidas không còn đối với những cái buổi buổi giảng của đại chúng thì tôi né tôi chỉ nói gọn thôi ừ. tôi chỉ nói là tha mái nó có nhiều cấp tức là tha mái trong đời sống vật chất và tha mái trong đời sống tinh thần hết. chỉ nói nhiều thôi à, còn à, nói về à, hành á trong kinh kể là à, phúc hành phi phúc hành bất động hành thì tôi thấy bà con dễ khùng lắm nên tôi nói gọn đó là ác hành và thiện hành hết chứ tôi không có kể mà Ờ, có cái phúc hành là gồm có dục và sắc rồi bất động hành là vô sắc nó nghe dễ điên không rồi thì bây giờ cái cái cái cái cái, cái thế, ngày đó này do không thấy được cái, cái do à, do tha mái và tà kiến nó ngăn che cho nên người ta à, à, không thấy được cái duyên cái cái duyên duyên khởi chiều xuôi và chiều ngược từ đó nó mới do không thấy được duyên khởi chiều xuôi do không thấy duyên khởi chiều xuôi cho nên nó mới chấp rằng mọi thứ là là không do không thấy được à, cái duyên khởi chiều ngược cho nên cho rằng mọi thứ là có ở đây tôi nhắc lại chữ có và chữ không không phải Đức Phật cấm cho mình phép sai nhưng mà phải định nghĩa có là sao không là sao là sao có đây là sao tức là do các điều kiện à nghe mọi thứ trên đời vạn hữu trên đời từ cái chúng sinh cho đến cái không phải chúng sinh à, thì à, nếu mà nói rằng nó có tồn tại thì với điều kiện nó phải hội đủ ba cái khía cạnh sau đây một là nó phải do các điều kiện mà có như hồi nãy tôi nói do vô minh trong bốn đế mới có các cái, cái hành ác, ác hành thiện hành rồi do cái ác hành thiện hành nó mới dẫn đến chuyện đầu thai các cõi dạ, và do cái đầu thai các cõi mình mới có sáu căn do có sáu căn mới có sáu xúc sáu thọ sáu ái mà do có sáu ái á, nó mới ra cái tứ thủ à, tứ thủ tức nghĩa là cái tha mái tài kiến mở cái mức độ sâu đậm nhớ nha tứ thủ chỉ là tha mái với tài kiến mở mức độ sâu đậm à, chấp cái gì à, chấp rằng có một cái tôi chấp chặt vào và cái nhận thức ờ, về về ngã và ngã sở tôi và của tôi chấp chặt vào cái quan điểm hành trì à, có nghĩa là cho rằng tu gì là đúng nè còn cái kia là ngoài cái này ra là sai mà trong khi mình đang đi theo một con đường mà nó không có nằm ở trong bát chánh đạo mà chấp chặt vào đó gọi là giới cấm thủ còn cái ngã chấp thủ à, có tất cả là dục thủ kiến thủ dục thủ có nghĩa là đam mê chấp chặt nắm chặt ôm chặt siết chặt ghi chặt ở trong cái niềm đam mê vật chất đó gọi là dục thủ còn kiến thủ là ôm chặt ghi chặt siết chặt nắm chặt cái quan điểm nhận thức à, thấy rằng tôi hiểu như là đúng à, ngoài đó ra là sai à, mình không tìm hiểu thêm không rộng hơn không sâu hơn không cao hơn không thoáng hơn đó gọi là kiến thủ cái đầu tiên là dục thủ cái thứ hai kiến thủ cái thứ ba đó là cái là giới cấm thủ có nghĩa là chấp chặt à, trong những cái đường lối hành trì cái đầu tiên là chấp chặt trong hưởng thụ thứ hai là chấp chặt trong quan điểm nhận thức thứ ba là chấp chặt trong quan điểm hành trì có nghĩa là chấp chặt trong những cái đường lối hành trì mình nằm ngoài bát chánh đạo à, cúng bái cầu nguyện rồi ờ, phù phép rồi ờ, ông tà ông táo rồi à, cõi này cõi kia có đấng chí tôn vĩnh hằng lạp lạp lạp la là giới cấm thủ cái cuối cùng cái thứ tư đó là ngã chấp thủ là tin chắc rằng có cái tôi và từ đó có cái của tôi có cái bản ngã của tôi ừ. thì do sáu ái nó mới ra là tứ thủ tứ thủ nó chính là tham ái nó tài kiến mà ở mức độ sâu đậm mà do cái tứ thủ nó ra cái hai hữu đó là nghiệp hữu và sanh hữu nghiệp hữu tức nghĩa là tất cả bây giờ quay trở lại quay trở lại nghiệp hữu là tất cả cái thiện ác đó. còn sanh hữu là tất cả các tâm đầu thai được tạo ra từ thiện ác cứ mỗi lần mình có một tâm thiện là mình đã kính đáo tạo ra một cái tâm đầu thai về cõi lầm cứ lỗi là mỗi lần mình có một cái tâm bất thiện thì mình đang kính đáo tạo ra một cái tâm đầu thai về cõi rồi khổ thì chính cái tâm thiện tâm ác đó được gọi là nghiệp hữu còn chính cái tâm đầu thai về cõi lầm cõi khổ đó được gọi là sanh hữu do có hai hữu này nè nó mới dẫn đến tứ sanh tứ sanh ở đây là gì là noãn thai thấp hóa có nghĩa là mới có cái chuyện xuất hiện ở đời qua bốn cái hình thức à, noãn thai là sanh ra bằng trứng à, noãn thai là sanh ra nguyên con à, thấp là sanh ra trong cái điều kiện ẩm thấp à, không cần trứng cũng không có nguyên con mình hình thành từ từ là tự điều trị ẩm thấp còn cái thai xanh đó là nguyên con nhưng mà nó từ tử cung của mẹ thí dụ như con người hay là con bò con heo thì đó được gọi là thai xanh nó sanh trực tiếp từ cái tử cung của mẹ còn cái thấp xanh đó, nó cũng có thể sanh ra nguyên con nhưng mà nó không phải từ tử cung của mẹ mà nó tự nó từ môi trường từ trường thiên nhiên như là cây cỏ đất đá bùn sình ờ, chỗ ẩm thấp tâm tối lạnh lẽo ví dụ vậy thì đó gọi là hóa gọi là thấp xanh còn hóa xanh trường hợp này nó đặc biệt đó là sự đột hiện có những cái cảnh giới có những cái chúng loại chúng sinh mà nó đột hiện bầm nó có mặt rồi mai này khi nó hết duyên mãn thọ thì bầm nó biến mất như một lần không để lại thi hài tử thi xác chết thì đó được gọi là là hóa sinh ừ. rồi thì từ những cái điều kiện này nó mới làm nên cái mình gọi là con người làm nên cái gọi là heo bò chó gà chư thiên phạm thiên ờ, là vua chúa à, ăn mài qua hậu diễn viên người mẫu du đảng thầy chùa lên mục mà tất cả đó nó chỉ là ừ, cái những cái sự đó là, là, là, là mọi hiện hữu mọi danh sinh ở đời nó chỉ là cái chỗ tổng hợp của các điều kiện do các điều kiện thiện ác là như nãy giờ nói sáu căn sáu xúc sáu thọ những cái đó nó cộng lại thì nó thành ra là người này người kia đó. À, khi mà nó có ở đây mình phải hiểu hiểu có nó phải hội đủ ba điều kiện mong là do vô số cái điều kiện do vô số thành điều kiện mà có thứ hai không có cái có nào mà là một tất cả cái có trên đời đều là tổng hợp của vô số thành tố cái đầu tiên là vô số điều kiện thứ hai là vô số thành tố thứ ba là có rồi phải mất hiểu như vậy thì anh có anh được quyền xài chỉ có một cách thông dong và nghinh ngang à có có là vậy một là cái gì cũng do vô số điều kiện thứ hai cái gì cũng là là, là một khối tổng hợp lắp ráp ba có rồi phải mất khi mà anh hiểu được mọi cái có đó là như vậy đó thì anh có quyền xài chỉ có một cách an toàn còn nếu anh không hiểu được ba cái này thì khi anh nói có cái này có cái kia có đàn ông có đàn bà có đẹp có xấu có cao có thấp có trắng có đen có có dài có ngắn có trong có ngoài có gần có xa có sớm có muộn là không được không được tất cả là không không gọi là cái lần khi mà mình không có ba cái nhận thức đó thì là mình không được quyền nói là thường là thường đoạn tịnh cấu tăng giảm sanh diệt à, thì tám cái này là phải dựa vào ba cái này phải dựa vào ba cái này à, thường tịnh à, thường đoạn tịnh cấu sanh diệt à, tăng giảm là phải dựa vào ba cái này tất cả là đều do duyên mà có thứ hai là tất cả chỉ là khối tổng hợp do duyên mà có hồi nãy giờ nói rồi ví dụ như bây giờ tôi hình tôi hay ví dụ hoài đó tôi nói một cái nụ cười ở trên môi mình mình tưởng cái miệng mình mình cái răng mình cái lưỡi mình mình muốn cười mình cười say bét anh muốn cười đó là anh có biết bao nhiêu cái điều kiện không về tâm sinh lý xã hội thiên nhiên nha tôi nhắc lại một nụ cười trên môi của mình á mình tưởng là ô muốn cười tôi cười sai nó phải là những cái gọi là điều kiện tâm sinh lý của mình lúc đó tâm mình lúc đó phải làm sao mình mới cười được sinh lý mình nó phải ok cực kỳ mình mới cười được chứ còn mà nó đang mà, mà kiểu xin lỗi chỉ người ta kêu là, là đau khổ gì bệnh trĩ đang đau đẻ là đau trĩ là sao cười không đang chóng mặt đang nhức đầu như, như búa bổ sao cười cho nên cả điều kiện tâm sinh lý phải ok thứ hai là chuyện xã hội có nghĩa là lúc đó không có chiến tranh binh đao khối lửa can qua chứ còn đạn mảnh nổ cắt cùm cắt cùm nó là làm uh, hai phía mà nó đang đụng trận như cơm sôi ở ngoài hè mà bà cố tôi sao tôi cười không, như vậy là về xã hội rồi về thiên nhiên lúc đó là phải ok chứ lúc đó mà giông bão đầy trời rồi rồi sóng thần núi lửa động đất bão tố hurricane tornado nó đang rầm rầm rầm rầm làm sao mà cười đấy mà mình không để ý cho nên nó là muốn có được một nụ cười đó là có vô số điều kiện đó là thứ hai à, mọi thứ đời đó nó nó nó có mặt là nhờ vô số điều kiện thứ hai là cái gì ta là không có cái gì trên đời này là một hết à, mà tất cả là một khối tổng hợp thế nhưng mình nói một nụ cười đi thì nó phải là một sự kết hợp của tâm lý sinh lý trong đó gồm có môi có răng có mồm có miệng tùm lum hết chứ còn cái mặt mình nó bằng trang như cái tấm dáng ép thì cười cười chỗ nào nó có cái lỗ để nó, nó, nó, nó mấp máy nó, nó, nó, nó bung lưỡi bung răng nó mới cười được chứ đúng không Đấy. cho nên tất cả nó là sự tổng hợp nhưng um, cách đây mấy hôm không cách đây tuần thì phải tôi có nói đến một cái bài kinh ở trong uh, Nikaya mà cũng là một bài thơ ừ, nội dung của một bài thơ của Tô Đông Pha thì cả hai cái bài kinh và bài thơ nó có nội dung thế này trên đời này vốn dĩ không hề có một cái gì gọi là tiếng đàn tiếng đàn nó không có ở trên ngón tay người nghệ sĩ tiếng đàn nó không có sẵn ở trong cái thùng đờn phím đàn trục đàn nụ nụ nụ nụ nụ tiếng đàn nó không có nó không có trong phím đàn trục đàn thùng đàn nó không có tiếng đàn nó cũng không có ở trong ngón tay người chơi đàn no no tiếng đàn nó cũng không có ở trong cái speaker trong cầu bạc lưa cũng không nó không nằm ở trong mấy cái cái dàn âm ly no, nó không có nó không nằm ở trong cái tivi không nằm trong cái cassette mà tiếng đàn nó nằm nó nó chỉ có mặt khi mà các cái điều kiện hội đủ khi nào thùng đàn dây đàn trục đàn ngón tay của người chơi đàn ý muốn của người chơi đàn chưa ý muốn có đủ không không còn nữa kiến thức kinh nghiệm chơi đàn của người chơi đàn cộng hết mấy cái này lại nó mới bèn ra cái tiếng đàn đó là nói đơn giản còn mà nói mà mà mà rộng nữa thì nó vô số điều kiện ví dụ như hồi nãy tôi nói là xã hội phải ok trời đất phải ok sức khỏe phải ok gia đình phải ok mọi thứ phải ok thế giới chung quanh phải ok thì mà lúc đó mình mới có cái hứng mình mình mình mình móc phải không lấy cái phía mình móc dài dài dài nó phải không chứ còn mà ừ, nhà đang vợ chồng mà đang gây lộn chén dễ bay ào ào con khóc rồi vợ đẻ con đau đầu có chữa rồi ba má bệnh hoạn nợ đần đầy đầu gian hồ tới ừ, đập cổng thì tôi hỏi gì chứ làm sao mà mà chơi đàn được không cách chi hết một chỉ một tiếng đàn thôi này. chỉ một cái từng tưng tưng tưng đồ remila đó cung thương gốc chỉ vũ gì đó chỉ chừng đó thôi này. nó cũng cần nó vô số điều kiện trong ta và ngoài ta này, nhớ nha à, đó rồi cái thứ hai là mọi thứ nó không có gì là một nó là sự tổng hợp giống như hồi nãy tôi nói tiếng đàn nó là sự tổng hợp của các điều kiện đây và cái thứ ba có rồi phải mất Đấy, không có tiếng đàn nào nó còn hoài hết được gọi là một cái nhạc khúc hay là nó phải có lên có xuống có thứ có trưởng này có thăng có dáng thì nó mới hay tại sao người ta thích pháo hoa là bởi vì muốn có pháo hoa chỉ đầu tiên là phải tốn tiền tốn rất là nhiều tiền trong khi cái đèn cái cái đèn châm á đèn giáng sinh là đèn mà đèn trang trí ờ, ở nhà cửa mình mấy quán mấy tiệm à, là cái số tiền mà để có được một cái sợi dây đèn mà dài chục mét nó rẻ sành so với pháo hoa pháo hoa mình đốt trong vòng ờ, một tiếng đồng hồ là, là bán nhà không đủ không đủ với nha chưa kể là pháo đặt pháo đặt tức là pháo order special order đặt mà nó ra cái hình này hình kia chữ này chữ nọ đó là cái đó là còn khùng nữa không chỉ riêng cái mà cái mà nó bơm nó, nó, nó nó nở ra nó bung ra đó bao nhiêu đó là mình đã thấy là biết bao nhiêu tiền đốt một tiếng là biết bao nhiêu tiền trong khi đó cái tiền mà tiền điện à, lẫn cái tiền đèn đèn đèn nguyên chùm gì dây à, là mấy chục mét là nó bao nhiêu hết không à, cho nên pháo qua nó quý là bởi vì nó mất tiền mà nó là thời gian mà nó <coughs> nó bung xòe <coughs> không có nhiều nhớ nha thì đời sống này nó hay nó đẹp là bởi vì nó vô thường nó nó có rồi nó mất đời sống này nó là sự tiếp nối sự thừa tiếp của cái trước và cái sau nó mới làm nên đời sống chứ mọi thứ nó đứng yên nó không có cái này mất đi không có cái cái cái sau xuất hiện không có cái sự trao truyền không có sự thừa tiếp thì làm sao mà nó có cái gọi là cuộc đời được quý vị cho nên muốn nói cái gì đó có thì mình phải nhớ rằng mọi thứ nó có trên ba điều kiện sau đây một là vô số điều kiện hai là sự cộng ghép cộng hưởng cộng sinh của vô số thành tố ba có rồi phải mất mà khi không hiểu cái này à, không hiểu được cái duyên khởi chiều xuôi thì à, <clears throat> không thể được hiểu được rằng cái này có cái kia có đó thì dễ dàng không phải dễ dàng mà chắc chắn mắc vào cái gọi là quan điểm cực đoan cho rằng mọi thứ đều không trong khi mình quên một chuyện hệ nó có điều kiện thì nó mới có mặt và nó có mặt rồi nó phải mất nhưng mà có mất luôn không không nó mất và nó được sai thế bằng một cái khác có thể giống nó có thể khác nó nhưng mà chính là cái thành quả có nó là hệ quả có được từ cái trước đó không nhớ cái đó hễ ngày nào nhân viên nó còn điều kiện nó còn thì nó tiếp tục nó tiếp diễn trong cái hình thức sanh và diệt như vậy cái sau nhớ nha cái sau không phải là cái trước nó chỉ là được tạo ra bởi cái trước thôi chứ không có cái gì mà liên tục miên viễn bất tuyệt thiên thu đời đời tiếp kiếp chỉ không có mà nó chỉ là sự thừa tiếp Ờ, thì chúng ta học khoa học chúng ta biết ờ, một ngọn lửa mình kêu là một ngọn lửa ờ, flame số ít flame là số ít nhưng mà thật ra đó là mình biết rằng cái không hề có cái gì gọi là một nó là một cái quá trình gọi là tiêu thụ năng lượng nó đốt cháy oxy để nó tạo ra lửa mà cái đó là một một cái quá trình mà có một sự cộng hưởng có một sự tương tác phản ứng giữa các cái thành tố hóa học nó mới ra cái mình gọi là ngọn lửa đấy ngọn lửa đủ duyên thì nó có hết duyên thì nó mất ừ. cho nên có người hỏi một vị thiền sư vậy chứ ai luân hồi dòng luân hồi là gì và ai luân hồi thì vị thiền sư mới ừ, kêu ông thiện nam nó không tới ông thắp cho thầy cây nến đi rồi thầy trả lời chồng ông nghe vậy giờ ông tới ông thắp nến ông mới vừa thắp xong ông thiền sư nó thổi đi con cái ông thổi cái thiền sư nó rồi tới đây ngồi tới đây ngồi này thầy trả lời xong rồi đó thầy trả nãy con hỏi sao lưng hồi là gì và ai lưng hồi thầy trả lời xong rồi đó cái em kêu đó, thầy chưa thầy kêu con đốt nến rồi kêu con thổi nến rồi đó, đó trả lời rồi ngọn lửa trước đây nó không có trong ngọn nến mà nó cũng không có trong cái hộp quẹt cũng không có trong ngón tay của con nó cũng không có trong cái chân nến đúng không chân nến ngọn nến hộp quẹt à, ngón tay của con à, tất cả đều không có, có lửa nhưng mà khi những cái này mà nó kết hợp lại với nhau nó mới ra một cây nến cháy được gắn trên cái chân nến đúng không rồi sau đó khi mà thầy kêu con thổi thì cái ngọn lửa nó đi về đâu trước khi con, con bật cầm quẹt thì ngọn lửa nó ở đâu rồi sau khi mà con thổi cái phù ngọn lửa cái ngọn nến nó tắt thì ngọn lửa nó đi về đâu thì hãy đủ duyên thì con có mặt mà hết duyên thì con ra đi ở đây không có cái người nào mà mà làm thiện làm mát tất cả đều là những thành tố tâm lý thôi ừ. do thiện do cái tâm thiện tâm mát nó thì ai thì làm là do tâm tâm sở à, nó kết hợp với nhau dựa trên cái quan điểm y báo chánh báo à, tức là dựa tức là tâm à, tâm là chân đế tâm và tâm sở là chân đế kết hợp với cái, cái, cái, cái, cái hình hài phương tiện ví dụ như nhờ có cái búa có con dao có cần câu có cây súng có cây cung rồi mình cộng lại mấy cái đó mình mới có cái chuyện là đi săn cái đứa đi săn nó có cái tên là thợ săn rồi cái phương tiện mà mà mà, mà bật cái dây để cho cái mũi tên nó bay tới thì cái đó mình gọi là cái cung rồi cái cái cái cái mũi tên cái mà được bật ra từ cái cái cung mình gọi là mũi tên à, rồi cái con thú bị bắn mình gọi là con con thú con mồi à, mà tại sao cái kêu đó là con heo rừng tại sao kêu là con nai tại sao kêu con thỏ con nhím con sóc con tròn con cá, tại sao là bởi vì dựa vào những cái điều kiện Dạ, sinh học những tập tính sinh học à, những đặc điểm sinh hoạt à, của từng loài ở trong thế giới động vật mình gọi con đó là con gì không toàn là đồ ráp không mà à, chứ còn ở đây cũng vậy đó là khi mà không có những điều kiện đó thì không có cái gì gọi là thợ săn hay là cây cung mũi tên con nai con quẳng con tròn con mễn thì không có nhớ nha cái đó quan trọng lắm thì ở đây khi mà hiểu rằng có đủ điều kiện thì mọi thứ có mặt Đấy, điều kiện còn thì sự có mặt đó sẽ được tiếp nối sẽ được thừa tiếp sẽ được tiếp diễn bởi một cái khác cái sau không phải là cái trước nhưng nó được thừa tiếp từ cái trước là hệ quả từ cái trước à, đó là duyên khởi ở chiều xuôi à, còn duyên khởi ở chiều ngược là sao khi cái này không có cái kia không có khi cái này diệt thì cái kia diệt đó khi mà vô minh diệt thì hành diệt có nghĩa là khi mình có trí tuệ hiểu được bốn đế thì sao không còn vô minh mễ không còn vô minh thì người ta không có còn ừ, cái khả năng cái điều kiện tâm lý để mà làm thiện ác nhớ cái này trong top bốn tầng thánh thì ba tầng thánh đầu là cũng còn vô minh sơ quả nhị quả tam quả là còn vô minh cho nên vì nó còn sót lại một ít phiền não và còn có khả năng hành thiện cho nên từ đó mới còn cái khả năng gọi là tái sinh không nhưng mà riêng về bậc la hán thì khi mà đã hiểu được bốn đế một cách rốt ráo vì nó không còn tí ti cái vô minh thì vị này tuyệt đối không còn cái điều kiện tâm lý để mà thiện hay ác nữa đây nhớ nha khi mà mình hiểu một cách rốt ráo đây là nhà tù đây là bệnh viện cái đứa trong nhà tù thì gọi là tù nhân cái đứa trong bệnh viện là bệnh nhân mình biết rất rõ như vậy thì mình chỉ muốn đi với mình không có nắm níu không có thiết tha gì hết nhưng có trường hợp có trường hợp mà cái biết mình nó chưa có rốt ráo thí dụ như mình đi vô mình thăm người yêu trong tù trong lúc đó không phải mình ngu nhưng mà trong lúc mình mình tạm quên mình thương người đó quá đi mình cứ trông đến ngày để mình lên tù mình nhà tù mình thăm ảnh à, lúc đó cái, cái, cái, cái yêu cái ái mạnh quá mình quên mất tạm thời mình quên tạm thời mình mình quên cái chuyện đó là cái nhà tù cái chỗ hắc án mà lúc mình chỉ mong lên mình gặp người yêu mình thôi à, gọi là cái anh mà bị nhốt tù anh anh, anh ở trong đó lâu ngày anh nhớ bây giờ anh ra ngoài cha mẹ vợ con không còn không biết đi đâu thôi thì trong đó thì anh cũng ráng trồng hoa trồng kiển rồi vậy đó ừ, có những nhà tù Âu ừ, Mỹ tôi cũng biết chứ ở, ở mấy xứ châu Á nhất là Việt Nam thì mình ở tù lâu năm nó có những cái cái tội mà ta cho mình đi lao động cho mình đi làm thì mình cũng có thể trồng rau trồng luống hoa luống hoa luống rau được được như vậy thì tự nhiên nó dính mắt trong đó nhưng mà đối với một người mà lúc nào cũng canh cánh canh cánh địa rằng đây là nhà tù đây là bệnh viện mình là tù nhân mình là bệnh nhân luôn luôn hiểu như vậy thì họ không có mãi mai nào thiết tha còn cái chuyện mà một cái đứa bé là một hoặc cái người yêu đi thăm người yêu là hai ở trong bệnh viện ở trong nhà tù thì lúc đó tạm quên ừ, tạm quên mà cứ mong là gặp người kia thôi này còn vị anh hán thì không vị tu đầu ờ, các tầng thánh thấp giống như một người trưởng thành mà đi thăm người yêu ở trong bệnh viện trong nhà tù biết biết biết biết, biết. bệnh viện là chỗ không nên ở lâu nhà tù là chỗ không nên ở lâu nhưng cũng còn có cái chỗ để mình thích ô mình vô mình thăm người thân mình người yêu mình thăm thăm con mình thăm cha thăm chồng thăm vợ à, cái mình tổng đúng không à, cho nên cũng còn có một chút ừ, cho nên mình còn thấy nó hay hay mình còn mong đến ngày để mình vô đó Đấy. nhưng mà riêng về cái gì a la hán thì ngài cũng giống như như, như cái vị sinh văn ở chỗ là biết rõ đây là nhà tù đây là bệnh viện nhưng mà còn ghê hơn chỗ nữa ngài không còn cái gì để ngài thích ngày không có ai đến nhà thăm ở chỗ hai cái chỗ trời ơi đất hỡi cái chỗ hắc ám tầm tầm tối tối nó hết cho nên nghe nói nhà tù một cái là no no no lắc đầu nghe nói bệnh viện là lắc đầu do hiểu biết rốt ráo về bốn đế cho nên vô minh bị đoạn trừ triệt để và do vô minh đoạn trừ triệt để cho nên không còn cái đủ cái điều kiện tâm lý để mà làm thiện làm ác làm ác là dứt khoát không rồi mà làm thiện cũng không có làm thiện làm sao để đi để đi về mấy cõi lầm đấy cõi nào cõi nào cõi lành là cõi nào cõi mà cao nhất là phi tưởng phi, phi tưởng ở trển cho hết à, tuổi thọ rồi lọt xuống dưới thì cũng trở về đơn vị gốc cũng tâm tâm mù mù cũng làm chó heo mèo gà rồi như cũ thôi nghĩ như nản mà giàu cho có đời đời kiếp kiếp mở trên cõi trời nào sung sướng như tiên rồi thì sao vấn đề lớn nằm ở chỗ này vấn đề lớn nó nằm ở chỗ này mình là mình là mình không hề biết một chuyện tại sao có hạnh phúc là vì mình có cái mình thích mình né được cái mình ghét mình gọi là, là hạnh phúc nhưng mà mình quên rằng cái hạnh phúc và cái đau khổ vốn dĩ nó không có mà nó do khuynh hướng tâm lý tiền nghiệp và môi trường sống ba cái này nó cộng lại nó mới quyết định mình thích cái này ghét cái kia và từ chỗ có cái do cái tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống nó mới đưa mình vào hoàn cảnh nào đó để mình có thích có ghét rồi từ cái thích ghét đó đó nó mới ra cái hạnh phúc và đau khổ có những thứ mà đưa thằng Nhật Bản đó, đối với nó là của nợ nhưng mình đưa cho người Việt Nam mình khoái lắm không mà có những thứ đưa cho người Việt Nam mình mình dòm nổi cái này cái gì lắc đầu nhưng mà đưa Nhật Nhật nó khoái lắm là có nghĩa là do cái tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường mà chúng ta có thích và có ghét và từ có thích cái ghét nó mới dẫn đến đau khổ và hạnh phúc cho nên cái hạnh phúc và đau khổ nó là do ảo tưởng nó nó nó, nó có hai cái bậy cái bậy thứ nhất do ảo giác mà có thứ hai có rồi không có bệnh đó, đó là nói rút ráo còn mình nói một cái kiểu mà cận nhân tình nói mình kiểu mình hôm nay dễ hiểu á thì cái khổ rồi cái hạnh phúc của đời nó có mấy cái này làm cho mình nản nè muốn có thì rất khó đi tìm thì rất cực có rồi ấy, mà mà giữ được nó thì rất cực mà không giữ được thì rất khổ nha muốn có thì rất khổ mà có rồi phải giữ cũng rất là là mệt mà giữ không được thì càng mệt hơn mà đã vậy cái này mới thê thảm bất cứ vị ngọt nào trong đời mà mình chỉ cần có một cái lòng đam mê thưởng thức là mình đang gieo nhân đọa đang gieo nhân sinh tử khổ như vậy đó tức là bản thân nó đó là muốn có là không phải dễ à, muốn có nhan sắc muốn có tiền bạc muốn có tình yêu muốn có quyền lực muốn có uy tín muốn có tiếng tâm nó phải dễ ừ. muốn có phải dễ mà có rồi thì giữ rất là khó nhưng mà chưa nó còn có cái có cái còn tai nát nữa có nghĩa là mình có mà mình đam mê trong cái mình có là mình đang đang gieo cái nhân sinh tử đang gieo cái nhân sa đọa nó nó khổ vậy cho nên à, khi mà vô minh không có thì không còn hứng thú để tạo các nghiệp thiện ác mà khi không còn hứng thú tạo ác thì không có đầu thai các cõi không đầu thai các cõi thì làm gì có sáu căn không có sáu căn làm gì có sáu xúc không có sáu xúc không có sáu thọ không có sáu thọ thì không có sáu ái sáu ái tức là đam mê trong các cảnh trần đó không có sáu ái không có tứ thủ không có tứ thủ thì không có hai hữu không có hai hữu thì không có tứ sanh mà không có tứ sanh nó không có chào đời thì làm gì có già bệnh chết sầu bi khổ ưu não khổ thân khổ tâm mà mắt nhòa lệ sầu có có nhớ nha cho nên biết rõ rằng đủ duyên rồi mọi thứ nó có biết chắc như vậy thì không bắt vào vào đoạn kia hễ còn đủ duyên thì nó có cái hỏi cái chết rồi là hết là mình tại sao mình tin chết rồi là hết là bởi vì mình không biết được rằng hễ nó còn có điều kiện sanh tử thì nó bèn tiếp tục sanh tử mặc dù không có đứa nào sanh tử hết mà chỉ là tâm mà tâm sợ Ừ. chỉ là các điều kiện tâm sinh lý ừ, đời trước nó tạo ra các điều kiện tâm sinh lý đời sau chỉ vậy thôi nha. cho nên ở trong chú giải của bài kinh này có một câu rất là hay trên đời này nó có nói không gì đi nữa phải nhớ chỉ có khổ có mặt và khổ tịch diệt chỉ có khổ sanh và khổ diệt thôi chứ ngoài đó ra không có ai hết nếu mình nói có thì mình phải nhớ rằng cái có đây chỉ là khổ khổ có mặt và khổ biến mất và nói không ở đây mình phải nhớ là cái không đây là cái không có khổ khổ biến mất gọi là gọi là gọi là không mà khổ có mặt thì gọi là có và cái có cái không của khổ nó phải tùy thuộc vào các duyên à, duyên sanh và duyên diệt nhớ nha cái này nó sâu cho đó cho nên rất là nhiều người nghe bà chó mà nhán cái thắc mắc ủa vô ngã là không có tôi không có của tôi vậy thì đứa nào mà tạo nghiệp thiện nghiệp ác rồi đứa nào mai mốt sướng đứa nào mai mốt chịu khổ họ cứ đòi là phải có ai đó mới làm ác làm thiện nó no, không có không có không có ai nó chỉ là các thành tố tâm lý thôi ví dụ như tôi hỏi trong một đống phụ tùng không hề có chiếc xe đi kiếm đi cái bị mở đi một đống lục nguyên đóng có, có thấy chiếc xe không không nhưng mà khi nguyên đóng phụ tùng nó được lắp ráp một cách hợp lý thì ta bèn có chiếc xe và khi có chiếc xe rồi thì cái đóng phụ tùng này ở đâu mất tiêu nó đã nó đã hòa tan đang xen hòa quyện kết nối kết hợp với nhau thành chiếc xe mất tiêu rồi cái đóng nữa mất tiêu rồi cái đóng nữa mới chụp hình mất tiêu rồi vô chiếc xe này hết Đây. nhưng mà bây giờ mình tháo rơi nó ra thì chiếc xe bèn mất tích và nó nhường chỗ cho nguyên một đống phụ tùng đấy mà mà mà mình lại không hiểu cái đó mình cứ nghĩ là trên đền nó có một cái gì đó gọi là chiếc xe nấu nấu nó là đóng phụ tùng cho nên cái mà đang lăn bánh trên đường đó thì trong ngôn ngữ thế gian mình gọi đó là chiếc xe nhưng mà mình phải hiểu ngầm cái gọi là chiếc xe đó trước khi mình nó xuất xưởng trước khi trước khi mình nó ra cái đại lý phân phối trước khi mình nó đến tay được cái người mà mua mỗi khách mua xe đó trước hết thì nó là từng món bộ phận được gọi là là chế tạo ở thậm chí ở nhiều cái nơi khác nhau chứ không phải một nơi nhiều nơi lắm cần biết không các bạn có biết rằng mấy cái vệ tinh mà nó bay ở trên, bên, bên, bên ngoài cái, cái, cái, cái quyển mình của Nhật của Mỹ của Anh của Đức của Tàu của Nga các bạn biết trên một cái vệ tinh nó có thể vài chục ký vài trăm ký hoặc một hai tấn gì đó. các bạn biết trên đó nó có rất là nhiều cái thiết bị có nhiều cái linh kiện có nhiều cái chi tiết mà được làm ở nhiều các quốc gia khác nhau thí dụ như có một cái vệ tinh của Mỹ mà trên đó cái ống kính ống kính mà để mà quay phim chụp hình mà chuyển về trái đất là cái ống kính Nike của Nhật mà trên danh nghĩa đó của Mỹ và trong đó nó có một vài cái chi tiết của Israel của Do Thái Do Thái chặt người nhỏ con nhỏ mà có vỏ nhỏ mà như hộp tiêu nhỏ mà có vỏ trong cái vệ tinh có chừng vài trăm kilo vậy đó mà trong kia nó có cái thì làm ở Nhật có cái thì làm ở Do Thái có cái làm ở Mỹ có cái làm ở Đức mà trong chiếc máy bay như là chiếc Airbus là của châu Âu hay là Boeing của Mỹ thì ở trong đó có nhiều cái bộ phận nó làm ở nhiều nơi khác nhau chứ không phải ở một hãng xưởng và đã đến nhiều nơi nghĩa là nhiều thợ nhiều thầy ở nhiều không gian nhiều thời gian khác nhau mà nó vẫn bay khi mà đem mấy cái rời rạc đó những từng món rời rạc đó được sản xuất ở nhiều không gian thời gian khác nhau đó nó ráp là nó bèn hình thành ra một cái mà ta gọi là chiếc máy bay lúc bây giờ chiếc máy bay nó có thật nhưng mà mình phải hiểu ngầm rằng nó là sự tổng hợp của vô số điều kiện vô số thiết bị vô số linh kiện vô số chi tiết vô số thành tố cấu tố Đấy, nó mới làm ra cái máy bay và mình bèn chung với đó mình ngồi mình bay từ điểm A qua tới điểm B từ điểm C tới điểm S này ha rồi mình bèn gọi nó là chiếc máy bay thật ra nó là một sự tổng hợp nhớ cho nên không hề có một thằng tèo thằng tí con lan con cúc con đào con nghĩ con hương không hề có không hề có mà nó chỉ là những thành tố danh sắc à, và nói cho rốt ráo nữa đó thì giàu danh giàu sắc đều được gọi là khổ là vì sao vì khổ có hai khổ bản chất và khổ cảm giác khổ cảm giác là cái gì mà mình thấy khó chịu rồi đó không khổ thân khổ tâm đó là khổ khổ cảm giác nhưng mà khổ bản chất là bất cứ cái gì mà nó có mặt ở đời nó cũng đều có cái là bản chất bất toàn bất trắc bất toàn nghĩa là không có gì hoàn hảo hết bất trắc có nghĩa là nó có thể xảy ra chuyện bất cứ lúc nào thì bất cứ cái gì mà nó có bất toàn bất trắc thì cái đó được gọi là khổ mà khổ này được gọi là khổ bản chất à, ví dụ như mình thấy một người con gái đang ở cha mẹ em mà mình thấy nó đi lấy chồng mà lấy những cái thằng mà mình biết rất rõ nó... mà người ta đang trong ngày cưới nó vui thấy bà luôn mặt mà gió sưng đầy mặt à, mà mình dám nói mình cứ lắc đầu nghiệp quá nhỏ nữ số nó số khổ lúc đó mình đang nói đến khổ gì khổ bản chất còn cái khổ cảm giác là chiều nay là thằng kia nó về nó nhậu nữa nó đánh con nhỏ này mà má nhìn không ra đó cái đó là khổ cảm giác nhưng mà cái chuyện mà hôn nhân nè cái chuyện nó yêu thằng đó nè nó tin tưởng thằng đó nó giao phó nó tin cậy nó phó thác nó ký gửi cái đời nó cho cái thằng đó cái đó cái cái, cái ngu đó, đó được gọi là khổ bản chất đó, khổ nền rồi trên cái khổ nền đó bắt đầu nó mới lầu ra cái cái cái cái, cái, cội cây nước mắt có cái tên gọi là khổ cảm giác Đấy, nhớ nhiều người có thắc mắc nổ vô ngã gì đứa nào tạo nghiệp là đứa nào hưởng quả nô no. nó là một chiếc xe được lắp ráp là bởi nhiều thứ cũng như có một chuyện sẵn đây tôi nói luôn có nhiều người hiểu lầm họ nghe nói rằng theo kinh điển nguyên thủy chết rồi là đi tái sanh liền nói năm nay là đầu thai liền như vậy thì làm gì có cái chuyện mà về đứng đầu giường rồi khóc lóc mặc đồ trắng xỏ tóc cười lói hai cái cặp nhà nộ no. không có phải không có phải hiểu như vậy đúng là chết rồi phải đi đầu thai đúng nhưng mà đầu thai nó có nhiều cái cảnh giới ví dụ như là sanh làm người cũng là đầu thai làm con heo con bò ngoài chuồng có đầu đầu thai con rắn con rít trong hang hốc lùm bụi cũng là đầu thai xin lỗi làm con cá ngoài biển ngoài hồ kinh rạch sông ngòi cũng là đầu thai làm mấy cái loài mà cô hồn các đảng ờ, phiêu phong giả quỷ cái đó cũng là đầu thai cái thứ mà nó tuột lên tuột xuống cái thứ mà nó đứng đầu giường kiều kiều bóc bóc mình á à, phản phất lãng giảng áo trắng áo tím gì tóc xỏ dài ngồi đồn giường khóc rưng rức giữa đêm khuya rồi ví dụ như vậy nó cũng đã đi đầu thai rồi nó đã đi đầu thai rồi mà mình lại tưởng là nó là nó phải sanh vô trong cái cảnh giới con người thì mới gọi là thai đầu thai no nó đã có về cái quốc tịch nó hơi đặc biệt thôi thay vì nó đi qua Lào qua Nhật bây giờ nó qua bên ờ, Ethiopia somali ờ, Uganda bên châu Phi nhưng mà nó đã được đầu thai Đấy. dầu nó sanh là nó, nó đầu thai trong hình thức nào nhưng mà nó nó theo anh thì đàm đã có một cái tâm thức ờ, tái tục xuất hiện để mình đưa nó vào một cảnh giới cảnh giới đó thô hay là tế thô là mình có thể rờ được thấy được ngửi được thì gọi là thô còn một cái cảnh giới tế là cảnh giới mà phải có mấy cái bậc thiên nhãn đó. À, phải có thiên nhãn mới thấy được phải có thiên nhĩ mới nghe nó nói được này thì nó gọi là tế mà chúng ta đã biết rồi chúng ta học chút ít chút dốt không về vật lý chúng ta biết nước nó cũng có nhiều dạng đúng không nước trong không khí nước trong hơi thở không nước trong lúc mình nhảy mũi trong lúc mình ho cũng có hơi nước không à, nước mình trong khi nước để mình thở cũng là nước nước để mình thấm môi à, chấm ngón tay nước để mà mình uống dễ khác cũng là nước nước để mà mình tắm gội giặt vũ cũng là nước nước mà mình bơi lội cũng là nước nước mà mình có thể dông thuyền ờ, ờ, chiến hạm để thắt hạm đội mà đi lủng bủng trên đó cũng là nước nước nó có nhiều dạng lắm nước để thở nước để uống nước để tắm gội nước để bơi lội nước để chèo xuồng tất cả đều là nước nó có nhiều hình thức lắm nhé yeah. à và và và, và cái gọi là nhiệt độ cũng vậy cái gọi là nhiệt độ ờ, có những cái tiếng nhiệt độ đó lại đốt cháy được sắt thép nhưng có những nhiệt độ nó cũng chỉ làm đủ cho mình thấy ấm thôi ờ, cầm tay nhau nghe ấm ấm đó là nhiệt độ đó, đó là lửa đó, lửa mà cái mà nó nung chảy một cái khối thép vẫn là lửa ở đây cũng vậy mọi thứ nó có nhiều hình thức tồn tại nha có nhiều thức mà trong cảm xúc cũng vậy có những cái niềm vui nó đủ để cho mình cười bò nước mắt nước mũi tôi nó tèm lem cuộc cũng là vui mà có những cái niềm vui đó làm cho mình lân lân nhẹ nhẹ cười mỏng cười mím chi cười cắn chỉ cũng là vui ok ừ hiểu được mấy cái đó hiểu được duyên khởi chiều ngược và chiều hiểu được duyên khởi chiều ngược hiểu rằng cái này có cái ở ờ, cái này không cái kia không cái này gì cái kia gì thì hiểu được như vậy sẽ không còn chấp cho rằng mọi thứ là có một cái tôi có cái của tôi có cái bản ngã tự ngã của tôi còn cái, cái hiểu được cái duyên khởi chiều xuôi ấy, nghĩa là hễ ngày nào còn có điều kiện thì mọi thứ tiếp tục có mặt hiểu như vậy thì trừ được cái đoạn kiếp không có cho rằng chết rồi là hết và tôi đã nói một ngàn một tỷ lần trên đời không có cái gì nó bậy cho bằng mình cứ ngỡ rằng mình là người khoa học người văn minh mình là người trí thức mình là người gọi là suy tư có logic cho nên là mình bèn không có tin cái gì mà mình không chứng minh được cái đó rất là bậy cái đó rất là phản khoa học mình tưởng mình là người có kiến thức khoa học rất là bậy là bởi vì mình tin cái đó có là mình phải có cái bằng chứng nhưng mà mình khi mình muốn phán nó lại không mình cũng phải có bằng chứng chứ còn đằng này không rất nhiều người họ bác cái diện kiếp trước kiếp sau lưng hồi báo ứng họ không họ, họ bác nó họ tưởng vậy là văn minh họ nói đâu có ai chứng minh được đâu nhưng mà họ quên một chuyện anh không có chứng minh được nó có nhưng mà anh đã có thể chứng minh nó không chưa chưa chưa chưa anh anh chưa chưa anh chưa có chứng minh được là nó có đúng, đúng tôi cũng giống như anh vậy tôi cũng, cũng chưa chưa có chứng minh được nó có nhưng mà tôi cũng không dám phán ẩu là nó không là bởi vì tôi chưa có chứng minh được là nó không à, mà mình mình cứ dựa vào à, những cái gì trong đời sống thực tế à, mình thấy nhân quả báo ứng ít ra nó cũng ít ra đó trong đời sống mình thấy nó có thiệt mình mà sống trời ơi đất hỡi phạm pháp gây thù gây quán là không có yên với, với người ta đâu đó, mình thấy cái đó nhân quả không rồi tùy thuộc vào cách sống mà mình khỏe hơn hay là mình bệnh đau tùy cách sống mà mình vui hơn hay là <coughs> xin lỗi đau khổ hơn đúng không đó là nhân quả rồi Phật dạy sống chánh niệm đi con con sẽ được an lạc hiện tiền đúng thấy đúng sống chánh niệm sống tỉnh thức đúng. kiểm soát được hoạt động của mình mà thấy an lạc hơn an toàn vừa an lạc mà vừa an toàn nữa được sống ngang đúng sống an sống mời nhưng mà không cần sống hỉ, ok ừ. an lạc và an toàn đúng không à, mình thấy cái đó đúng ồ như vậy phật nó phật đó mình hiểu rồi phật nó không có gì bền đúng đúng vì các nhà khoa học cũng nhìn nhận trái đất này không phải là vĩnh viễn mặt trời không phải là vĩnh cửu đấy mặt, mặt trời nó phải là vĩnh cửu đấy. mà hỏi cái trái đất và mặt trời nó không vĩnh cửu thì hỏi còn cái kỹ gì trên đời này mà bà hả các vị tìm mình tôi đi trái đất này mặt trời đó mặt trăng đó mà nó không có là vĩnh cửu thì tôi hỏi còn cái giống giải gì trên đời này mà nó bền nữa ồ như vậy hình như hình như Phật nói đúng thì phải ta rồi chưa hết còn nữa cái gì trên đời này đó thuộc về loài người đều phải dựa vào con người mỗi như bây giờ là quyền lực tình yêu nhan sắc tiền bạc tiếng tâm uy tín bla bla bla bla mà nó làm gì nó còn khi mà mình tắt thở hình như Phật cũng nói đúng luôn không bây giờ mình nói cái gì bàn đâu mà một cái đồng hồ Rolex 100 năm đó, nó chỉ trễ có hai giây 6 giây bàn thiệt đúng bàn thiệt cái tòa nhà đó đó là coi như là, là, là coi như là một ngàn năm nữa đó là vẫn còn nhưng mà mình sống được bao lâu tất cả cái gì thuộc về con người có liên quan đến con người đều phải y cứ vào con người người mà chết rồi thì cái gì cũng xong bây giờ các vị nói tôi không tôi chết rồi tôi để cho con của tôi nhưng mà đó là con của quý vị chứ không phải bản thân quý vị không các vị hồi sống các vị cắm đầu gục mặt các vị làm bao nhiêu cái điều gọi là buôn thần bán thánh ha? buôn dân hại nước không ờ, để mà, mà tay nhúng chàm liên tục không làm bao nhiêu điều cầu danh trục lợi cuối cùng tới hồi mà nó chết rồi thì tất cả là buông hết còn cái gì mà nó để cho con cháu tôi nói, tôi nói là thế nào cũng có người chém tôi đó là một những cái mà tào lao nhất mà con người nghĩ ra cái chuyện mà để cho con cháu Đâu, ông Thiệu căn tiết của tào cũng có nói một câu là ờ, tử tôn tự hữu tử tôn phúc mạc giữ tử tôn mạc vị tử tôn tắc mãn ngu con cháu nó có phúc của con cháu mình đừng có vì tụi nó mà mình làm trâu làm ngựa đúng cái câu quá đúng vì nói theo kinh phật làm người là khó được sanh làm người rất là khó khó lắm mà cái chuyện mà hôm nay cái thằng tèo thằng tí mà nó chung vô nó làm con của mình là một cái chuyện khó như là rùa mù mà chung cái lỗ dáng ngoài biển ừ. cái chuyện mà mình được trở lại làm người đã khó mà là có cái thằng tèo thằng tí mà con mình nó được trở lại làm người cũng khó đó mà bây giờ hai cái khó này gặp lại nhau thì nó, hai cái khó nó thành double nó nhân đôi khó dữ dằn nữa không chị nói thẳng ra là chỉ có đời này chứ còn cái kiếp sau chắc gì gặp lại nhau mà chỉ vì cái chuyện đó vì cái tình cảm dành cho nó mà mình chuyện gì cũng làm ờ, làm khổ hàng triệu người chỉ mua lấy nụ cười cho con cái bạn nghĩ con ngu mà chưa hết trước khi mình làm bố làm mẹ có thằng tèo thằng tí là mình đã là bố mẹ của hàng tỷ đứa khác bây giờ mình quên sạch à, rồi trước khi mình làm con của ông A bà B mình đã làm con của một tỷ ông bà khác mà mình quên sạch Đấy à, rồi trước khi mình làm chủ ngôi nhà này trong vô số kiếp quá khứ mình đã có biết bao nhiêu nhà cửa lâu đài hang hóc không à, à, ao hồ đầm lầy mình coi là trú xứ biết bao nhiêu mình bỏ hết bây giờ về đây mình giữ cái nhà này nhà mặt tiền không à, mặt tiền uh, uh, phố trung tâm quận 1 mình coi đó là số 1 nhưng thật ra xưởng được bao lâu à, mà trong khi vì Dạ, cái ngắn ngủi của cái người vì một cái chút tình cảm dành cho vợ chồng con cái cha mẹ mà chỉ ác mà cũng làm nghĩ có đáng không mà sẵn là tôi nói tôi fan luôn có cái gì ngu cho bằng chết rồi mà còn nắm níu cái xác các vị biết không xác chôn hay là xác thiêu tôi cho các vị maximum là ba thế hệ ba thế hệ là gì tức là đời mình đời con mình đời cháu mình cháu nội cháu ngoại là đến cái đời thứ tư là là xong cái hũ cốt mà của ông cố bà sơ đó, nó còn thiết tha cái nấm mồ của ông cố bà sơ nó còn thiết tha nữa không chuyện vậy mà không hiểu mà giờ này mà còn nghĩ lăng ngộ tầm lum người sao đó họ cuộc họ thực thực tế lắm khi mà tại vì đời trời trước không càng gần thì càng khó thực tế nó còn viễn vông chứ khi mà xa rồi đó mấy thế hệ sao nó xa quá nó, nó, nó, nó thực tế lắm nó, nó thấy nó chỉ xét mình ở trên cái cái thành tựu thành quả mà mình để lại cho đời thôi chứ còn cái chuyện mà quan hệ máu mũ đây là ông sơ đây là bà cố no no no no, no. Này. dầu mình danh nhân của một đất nước thì nữa thì đời sau nó, nó, nó công tâm lắm nó công tâm nó quần chúng nó rõ ràng lắm. thì hồi đầu nó do cái gì đó nó thờ phụng mình chứ còn mà về lâu về dài đó người ta xét đến cái đóng góp thật sự của mình là cái gì À, con cháu y chang vậy đó về lâu về dài nó chỉ à, xét lại coi ông cố ông nội xưa đã để là cái gì ổng bả về về à, từ thiện về tri thức rồi tài sản là uy tín ở đâu mà có và khi có rồi đã làm gì cho gia tộc cho làng xã cho xã hội cho đất nước cho cộng đồng cho chúng sinh nó xét ra đó nó mới nể chứ còn làm lăng làm mộ rồi hy vọng con cháu đời đời nó là nồn nồn chỉ là nhớ nha à, nhớ ờ, đó rất quan trọng thì bây giờ tôi đã lại bài kinh này bài kinh này bài kinh này khi ngài cả cha nó có tá hỏi thế tôn này chánh kiến là gì ngài nói chánh kiến tức là không có bị kẹt vào cái quan điểm có và không mà trong khi tuyệt đại đa số chúng sinh trong đời là bị kẹt ở trong quan điểm có và không khi họ nói có là họ cứ nghĩ đến một cái tôi một cái của tôi à, mà không hề biết được rằng cái có đây hoàn toàn phải dựa vào ba điều kiện một là do các điều kiện hai là cái có nào cũng là sự tổng hợp của các thành tố ba có rồi phải mất còn nói tới không mình không thể nói ảo là không được mà mình phải nói không ở đây có nghĩa là khi không còn điều kiện nữa thì tất cả trở về không nhưng mà với điều kiện mình phải gắn cái chữ duyên vào trong đó à, phải có cái chữ gắn chữ duyên vào trong đó ừ. chứ còn không thể mà là mà mình phán hậu chết rồi là hết trong khi cái duyên tái sinh cái duyên luân hồi còn đó thì sao mà hết được Đấy. mà nếu mà mình không biết được cái duyên khởi ngược không biết rằng mọi thứ khi nó hết duyên thì nó mất thì mình cứ cho là mọi thứ còn hoài là sai ờ, mình tin ờ, mình tin là cái đồng hồ này xài được trăm năm nhưng mà mình quên một chuyện để tự nhiên nha đừng đừng có đập phá đừng đem luyện vô lửa đừng có để uh, trên đè dưới búa nha để yên vậy trong một cái điều kiện khí hậu ok Ờ, không bị rung lắc chấn động đặc biệt đó thì cái đồng hồ đó nó mới còn chứ bây giờ ai nói tôi cái Rolex nó bền đâu đưa đây cái Rolex đưa đây đưa đây sắp ra đâm luyện vô lò xong đem lấy cái búa nện xong không đừng có tưởng để mà đường cho xe nó cán làm gì còn Đúng không Đấy. cho nên ấy, là, là là là là mọi thứ ở đời đó là do duyên mà có à, mình phải nhớ vậy có nhưng mà do duyên rồi mất là sao không phải mình không thể nào mà nói ẩu là, là chết rồi hết mà phải, phải nhớ là hệ nó còn duyên thì nó còn chứ không phải gọi là mất mà nó hết duyên mình có lay nó nó cũng ra đi nó không thể tỏ còn mà cái còn đây là gì còn đây có nghĩa là sự tiếp nối của cái sao sự thừa tiếp của cái sao chứ cái, cái còn này không phải là cái cái đó nó đời đời nó, nó như vậy nó đứng gì nó không thay đổi là sai có nhiều cái bậy lắm mà mình biết mình mong rằng đời nên là mọi cái nó là miên viễn thiên thu nhưng mà nếu mà mọi thứ miên viễn thiên thu thì cái diện mạo thế giới hôm nay nó không như mình thấy đâu quý vị nó khổ như vậy đó tôi hỏi cái đứa trước nó chịu chết thì đứa sau sống ở đâu tề hoàng công dắt nguyên một cái đám văn thần võ tướng lên trên núi chơi đi chơi đó. thì tự nhiên ông nhìn thấy giang sơn cẩm tú gắm hoa ông khoái quá ngọn chợt nhớ là cái tuổi cũng đã lớn rồi cũng khóc ông nói trời ơi đất nước nó đã đời ông địa về mà nay mai mình chết ông khóc thì quần thần hỏi vì sao ông nói rằng trẫm không có cam tâm mà bỏ cái, cái, cái ngai vàng trẫm đi thì cái đó quần thần nó nghe vậy nó cũng chạnh lòng bởi vì tuổi vì tuổi tác của họ cũng tầm tầm con vua nó trời bệ hạ đi chúng thần cũng là sao ở được thế là khóc chu vua tôi rồi thay vì nhân khóc thì, thì quan trọng đứng cái bên ông cười thì từ hoàng công cũng đang khóc cũng lao nước mắt hỏi tại sao trọng khóc thiên hạ quần thần đều khóc mà tại sao khanh cười ông nói dạ khanh thần mà tôi bị hạ thần cũng muốn khóc lắm thần cũng đâu có muốn chết thần đang làm tể tướng ờ, bẩm tỏn thế này thần đâu có muốn đi nhưng mà thằng cười là bởi vì thằng nghĩ rằng mấy ông vua trước mà không chịu chết thì bây giờ bệ hạ đứng đâu cái thằng tể tướng trước mà nó không chịu chết bây giờ thằng đứng ở đâu rồi mấy cái thứ mà văn thần võ tướng là thế của triều đình trước mà nó không chết thì cái đám này bây giờ đang đứng ở đâu thì cái đám cũ nó đi thì bây giờ cái đám mới nó đứng đây mà đứng mỗi giờ cũng phải đi cho đám sau nó, nó, nó mới leo lên nó ngồi chứ thế giới này nó là một cái sự là rồi ừ, là giao phó mà không? À, giao phó giao ban không? À, chuyển giao quyền lực Đấy. chứ còn mà mà, mà mà mình mình mình cứ ở ngoài vậy thì thế giới nó kỳ lắm à, thích lè phải chết thích lè phải chết Đấy. đệ tam ờ, để chế đệ tam ờ, quốc ờ, đế chế phải mất à, thì mới là có cái một cái cộng hòa liên bang đức rồi là từ cộng hòa liên bang đức được phải có cái lúc từ Berlin nó phải sập để cho đông tây mã linh mới kết hợp nó mình nghĩa là nó thế giới nó phải liên tục thay đổi thì nó mới có diện mạo như nay mình thấy này chứ còn mà cái nó còn hoài khổ lắm còn hoài nó không có cái mới mặc dù có thể cái mới nó tệ cái cũ nhưng mà phải để cho nó diễn ra còn về lý do là nó nhiều lắm thứ nhất mình sống có thiện có ác thì thế nào thế giới cũng phải có cái tốt cái xấu đó là gì căn bản mình sống mà có thiện có ác và đời sống nó có cái, cái sự dĩ nó đáng sống là vì nó có đắng nó có cay nó có ngọt nó có bụi nó mới sống được chứ còn mà đời sống mà nó không có cái để so sánh thì làm sao mà có cái tốt cái xấu không có cái so sánh thì làm gì có hạnh phúc và đau khổ Đấy không xa nhau dữ dằn nhớ nhung dữ dội thì gặp nó mới đã chứ còn cái thứ mà mình cứ đợi đời dính chùm như con sam vậy mà không có xa lấy gì nhớ ờ, rồi yêu không có ghen nó có đã nó phải có nó phải có nhớ nó phải có cái ghen rồi, rồi, rồi, mới, rồi xác định là không có gì để ghen nó mới đã không rồi đồ ăn cũng vậy phải có đói ăn nó mới ngon khác uống nó mới sướng không nó đại khái đời sống nó là một sự lấp đổi của vô số điều kiện vô số hoàn cảnh vô số tình trạng vô số trạng huống thì nó mới ra cái gọi là diện mạo thế giới Đấy. thì khi anh muốn nói có anh muốn nói công thì anh làm ơn anh làm ơn anh phải nhớ rằng có là có như thế nào mà không là không như thế nào và nói dung về kinh này kinh hoàng lắm nội dung này kinh hoàng và nếu mà phải là tụng đọc mỗi ngày thì tôi chân thành chúng ta à, đề nghị bài kinh này rất là đáng được đưa vào trong cái quyển nhật tụng nếu một ngày mà chỉ mỗi, mỗi buổi công phu này, mà chỉ có nửa giờ thì rất là nên tụng bài này rất là nên tụng bài này rồi rất rất là nên tụng bài Ba rất là nên tụng cái bài ờ, giáo lý duyên khởi vô minh duyên hành hành duyên đất phải không nhờ có vô minh nên có hành thiện ác không? do hành thiện ác nên mới có đầu thai do có đầu thai mới có lục nhập do có lục nhập mới có lục xúc lục thọ lục ái do có lục ái mới có tương thủ do có tương thủ mới có hai hữu do có hai hữu mới có tứ sanh rồi vô minh mà không còn thì hành thiện ác không còn hành thiện ác không còn thì không còn đầu thai không còn đầu thai không còn danh sắc không còn danh sắc không còn lục nhập không còn lục nhập thì không còn xúc không còn xúc không còn thọ không còn thọ không còn ái không còn ái không còn thủ không còn thủ không còn nữ không còn nữ không còn xăm mà khi không còn xăm thì không còn xa bệnh già chết sầu bi khổ hương não khổ thân và khổ tâm đấy phải tụng mỗi ngày như vậy có thể buổi đầu mình là két nhưng mà tụng từ từ nó nâng lên nó thành ra là em bé hồi đầu là két tụng trở lại em bé tụng rồi cái từ từ là thành thanh niên thiếu nữ tụng rồi cái từ từ đó là thành trung niên tụng và cuối cùng thành ông già tụng và cuối cùng là hành giả tụng nếu đủ duyên là thánh nhân tụng còn tệ tệ cũng là hành giả tụng à, tụng mà, mà đưa nó vào trong ốc trong máu trong tủy đó gọi là hành giả tụng à. nhưng mà buổi đầu là cát tụng rồi tới mới tới con nít tụng đó nó đi từng bước như vậy mà bây giờ mình nghe cái này xong mình tự hỏi mấy bữa nay lâu nay mấy năm nay mình tụng là mình tụng kiểu gì cát tụng con nít tụng tuổi thiên tụng hay là thanh hay là người ờ, trung niên tụng hay là ông già tụng hay là hành giả tụng còn cái thánh nhân tụng thì chẳng có rồi. này ok chúc các vị một ngày vui mệt nói nhiều chưa chắc hiểu nói ít không hẳn là thiếu hẹn các vị là chủ nhật tuần sau Đấy. dạ chúng con xin tri ân sư chào sư dạ à, hôm nay bài kinh khá hay phải không quý vị à, rất nhiều chi chi pháp mà sư đã cho à, chúng ta học à, nhân và anh kiên xin cảm ơn quý vị tham gia buổi học hôm nay và hẹn gặp lại quý vị trong à, buổi pháp thoại tuần sau của sư vào bài kinh mới xin cảm ơn quý vị và chào quý vị yeah, dạ, xin tổng chào à, nha. nãy nãy quên khoe sư anh kiên có áo mới ha <laughs> chào mọi người dạ. chào chào anh